cha ôi hương đã vượt qua ngõ môn hư hư lờ ai ơi lưng a lờ dầu trên này là trên cánh nhìn nùng ai ơi nào uy nung giàu mà tin tức mới hỏi thăm cô nàng oanh hư hư nùng ai Dầu mà tin tức mới hỏi thăm cô nàng oanh ca ôi hà là năm trống canh ha tình tình là tình tình hữu rằng